Thank you. con cả Đấy. Rồi. 43 mấy? Thôi rồi. 43 ơ. Ừ. <laughs> rồi ôi thua đi, tao sắp đi về rồi. Mày đi cái rồi. Mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á. mày tưởng tao có súng hả tao bắn mày á có súng đây nè thằng thái vũ á mày có chân á Double kill. Woo! giờ tao muốn nói gì cho nhiều thằng hai vụ hai vụ nó im mày im đi mày đừng nói chuyện mày mày chửi lại là trách mày với tao cho mày